Mục 4.5 Cách thức lưng người bằng xe lưng Đầu tiên Chúng ta nhập tên vào phiếu công tác cùng đơn vị có liên quan Sau khi đảm bảo các bước an toàn xong Như tiếp địa cao thế, hạ thế, tiếp địa xe ô tô Chúng ta lên cabin xe Để bật công tắc cẩu và thao tác như sau Chúng ta đạp hết chân côn Đồng thời chúng ta sẽ bật công tắc cẩu sau khi ờ, bật công tắc cẩu xong Chúng ta quan sát không gian xung quanh Để đỗ xe vào vị trí hợp lý Ra chân và kê chân cẩu chắc chắn đảm bảo không bị sụt lún Tiếp tục chúng ta vận hành lưng khi không có người ở bên trên gầu Như là lên gầu, xoay, tiến và thụt cần Sau khi ờ, vận hành không tải xong chúng ta ra hiệu cho công nhân lên gầu mang dụng cụ làm việc thắt dây đai an toàn vào vị trí đã thiết kế của xe lưng. Chân này ơi. Quan sát các không gian xung quanh. Sau đó từ từ lâng người cho người lên vị trí làm việc, đảm bảo khoảng cách, an toàn đến phần mang điện và tránh các vật cứng khi di chuyển gầu cho đến khi hoàn thành công việc.